cái vỏ của nó đi chiều dài của nó là gần như cái bằng với cái tất nhẹ này vào được cái vết kép mà cái chỗ kép nó không bị vết kép nếu quấn kín quá ở cái phần dưới là nó sẽ không thoát được cái các nhựa cái... xin chào quý vị khán giả hôm nay à, tôi à, thực hiện à, làm video hướng dẫn bà con ghép sầu riêng thì lý do ghép sầu riêng để làm gì thì trong quá trình trồng và canh tác sầu riêng thì bà con cần phải ghép để cải tạo giống vì uh, ờ, cây trồng mới là cây thực sinh mà là giống cũ giống uh, sầu riêng hạt nên để có năng suất cao và giá trị dinh dưỡng cao phục vụ được uh, nhu cầu cho thị trường thì bà con phải thực hiện ừ, ghép cải tạo cây sầu riêng thì hôm nay đây là cây sầu riêng di 6 thì tôi thực hiện lấy tược này và đi ghép cho cái gốc sầu riêng đã trồng ở trong vườn thì cách chọn tược sầu riêng để ghép ấy thì ta chọn lấy những cái tược mà nó đang ở cái mắt nó hạt gạo như này thì cái tỷ lệ sống nó sẽ rất là cao thì uh, sau đây tôi xin cắt tược để chọn tược để cắt thêm đi ghép lưu ý trong quá trình uh, chọn mắt ghép ấy thì uh, à, được để ghép thì à, ta phải biết được cái nguồn gốc của giống là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là phải biết được cái cái cây mà mình lấy được ấy đã bón phân chưa nếu như bón phân rồi thì là ta không nên <clears throat> ta không nên lấy thì ta phải để ý là khi mà thực hiện bón phân rồi ta chỉ được lấy được ghép sau khi bón phân là 20 ngày đổ ra thì là tược nó mới sống còn nếu mà ta lấy uh, trong cái giai đoạn mà nhà vườn bón phân ấy thì uh, cái tỷ lệ nó chết sẽ gần như là một trăm phần trăm rồi tôi đã chọn xong được uh, được ghép và đi ra thực hiện ghép ở cây đã trồng được một năm tuổi thì có à, ghép sầu riêng thì có rất nhiều cách ghép nhưng mà ở đây thì cái à, vườn đã trồng sẵn rồi thì à, kỹ thuật ghép ở đây ta không có ta lấy khoảng ba cái ba cái mắt này từ trên xuống khoảng ba mắt dài khoảng 5 đến 7 cm thì cái tược này nhìn rất nhỏ nhưng mà khi ta ghép vào đây ấy, thì có nhiều cách ghép người ta ghép thì có thể người ta cắt ngang thân nhưng mà cắt ngang thân thì là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là dễ bị chết cái góc ghép nên là hôm nay tôi xin hướng dẫn bà con là tôi ghép trực tiếp vào trên thân này và để nguyên cái này lại để nguyên cái thân chính lại sau khi mà 10 năm đến 20 ngày cái tược này sống thì bắt đầu tôi mới cắt cái đẹp ở bên trên để tập trung dinh dưỡng cho cái cây nó nuôi cái mắt ghép này lên thì thao tác ghép thì đầu tiên ấy là ta chọn cái mắt ghép này và nặt hết cái lê cái lá của nó đi đấy làm thật là khéo khi đó thì mình uh, lượt cái cái vỏ của nó đi chiều dài của nó là khoảng từ 1 đến 2 cm một bên là lượt rất là sâu còn một bên lượt sơ sơ đây là đã được xong khi đó ta cái căn cái <clears throat> độ lớn của cái cực mình cần ghép vào trong cái cốc ghép mình sẽ bỏ một cái đường <clears throat> gần như cái bằng với cái cái mắt ghép và chiều dài tương đương với cái chiều dài ta đã thực hiện ở bước 1 ta dùng dao ghép ta nặng cái da của nó rất nhẹ nhàng xong ta cấy cái mắt kép này vào đó người ta đã xong được cái việc cấy cái mắt ghép và thân ghép xong khi cấy vào xong thì ta sẽ gia cố bằng cái băng keo bằng cái ờ, băng ghép chuyên dụng ta thực hiện quấn một quấn đều một con kéo căng tay và quấn đều để mục đích quấn là để cho nước không vào được cái vết ghép và cái cửa ghép nó không bị thoát hơi nước thì cái tỷ lệ sống rất là cao ta quấn hết cái ờ, phần từ ghép quấn kín và là kéo hơi căng tay mà con lưu ý là khi quấn ấy, là ta để hở ở phần bên dưới còn bên dưới này hở ra thì nếu như nó có chảy cái cái nhựa cái ra thì nó thoát xuống nó thoát xuống bên dưới thì nó sẽ không bị uh, thối cái chỗ vết ghép nếu quấn kín quá ở cái phần dưới ấy, là nó sẽ không thoát được cái các cái nhựa cái chất nhầy <clears throat> thì nó sẽ bị thối như vậy là tôi đã thực hiện quấn xong và mình đã cố nó lại Đó. ta cứ để như này sau ờ, khi là cái thời điểm mà ghép tốt nhất ấy, là đầu mùa mưa thì không thời tiết nó mát dịu thì ờ, nó sẽ ít bị ánh nắng chiếu trực tiếp nếu như bà con mà cái ghép vào cái mùa nắng thì là phải có cái mình tức là mình tạo ra cái độ che phủ để tránh cái ánh nắng tiếp xúc trực tiếp vào cái mắt ghép nó sẽ sống tỷ lệ sống đến 80% thì à, đây là quy trình ghép đã xong thì bà con lưu ý là mình thường xuyên kiểm tra trong cái quá trình mà cái mắt ghép này nó phát triển thì chi khoảng từ 15 đến 20 ngày nếu như bà con thấy cái tược cái mắt này nó nứt ra thì mình sẽ tháo cái băng này ra từ từ còn ở dưới này mình vẫn để nguyên thì uh, sau khi mà cái tường này sống thì mình sẽ dùng kéo mình cắt cái thân chính này đi để nó tập trung dinh dưỡng vào nuôi cái mắt ghép uh, mắt ghép phát triển bình thường thì uh, video hướng dẫn bà con thực hiện ghép uh, sầu riêng đến đây là hết và nếu bà con có uh, câu hỏi nào muốn hỏi thì xin hãy comment ở bên dưới để chúng tôi có thể hướng dẫn bà con bằng những cái video khác và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau trong các video sau đến cái ngày mà mắt này sống thì ờ, chúng tôi sẽ um, thực hiện làm video và kiểm tra cái mắt ghép ở cây sầu riêng này sống để cho bà con xem xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo